thì à, cũng trải qua 4 lần lần đầu tiên thì đó là cái quá trình à, mua bán nhà rất là ít của người Việt Nam mình là tuyên biến như tôi có một cái nhà tôi nhờ bán tôi nói anh à, Alex tôi nói anh Dũng tôi nói anh Hiển tôi nói anh Căng nhờ thế là anh Hiển quen với ba anh nữa cứ nói như thế nói đụng ông mua thì thôi Đấy, là cái giai đoạn đầu tiên khởi nguyên của nghề môi giới thứ hai là có đây khoảng 20 năm đó là chuyển qua mua bán rồi bao giấy báo giấy thì cái trang nổi tiếng nhất là bang uh, mua bán.net thì bang uh, à, báo giấy là nổi lên à, tuy nhiên báo giấy nhưng vẫn còn cái việc truyền miệng vẫn còn đó là thế hệ thứ hai thế hệ thứ ba là các cái trang web các trang web thì có những trang như nhà đất video rồi 24 giờ one rất nổi tiếng cách đây 10 năm nhưng mà cuối cùng là bây giờ người ta cũng uh, ra đi hết rồi vì cái trang web cái khả năng tồn tại của một trang web thì nó rất khó để tồn tại lâu trong cái việc uh, có cái tác dụng lớn thì nó chỉ nổi lên được ờ, một vài ba năm gì thôi à, tiếp theo trong quá trình thế bây giờ là thế hệ mạng xã hội thế thứ tư là gần như là cái việc à, mạng xã hội bây giờ nó tác động rất lớn trong cái ờ, việc tìm kiếm khách hàng nên à, tôi khuyên tất cả các anh em môi giới cũng như à, rất nhiều ngành nghề khác giờ là dùng tất cả mạng xã hội gì chúng ta có thể đặc biệt là Facebook hay Zalo dạ. thì khách hàng thì đã được công khai danh tính không những thế mà những mạng xã hội nó cũng thu gom khách hàng về cho mình nó lọc khách hàng cho mình kiểu như khách hàng nào thích ô tô là nó biết khách hàng nào thích uh, nhà 10 tỷ nó biết thích nhà 3 tỷ biết lọc sẵn bộ lọc cho mình ừ, rất hay do mình tuy nhiên thì dù có là mạng xã hội web hay là báo giấy thì cái truyền miệng nó vẫn còn bây giờ báo giấy nó vẫn còn đấy ạ báo giấy bây giờ mua bán hay là hà nội mới vân tất cả đều là có những cái trang ờ, rau vặt nó vẫn còn vẫn đang xen nhưng mà chỉ là cái càng ngày nó càng à, về sau thì lấn về mạng xã hội hơn thôi website bây giờ vẫn còn